Chuyện thâm kín Chuyện thâm kín <laughs> xin chào các bạn. Hôm nay thì có một vị khách rất là đặc biệt đến phòng thu à, để cùng đồng hành với các bạn trong chương trình Chuyện thầm kín đêm nay. Đó là Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Bá Do, giảng viên cao cấp Học viện à, Quân y. Vâng, xin chào quý thính giả. Tôi rất là vui mừng và rất là hân hạnh được đồng hành cùng với các quý vị. À, vâng, bác sĩ Giao ơi, anh có nhớ một cái câu này không ạ? Tức là chồng thấp mà lấy vợ cao, như đôi đũa lệch, so sao cho vừa. À, cái câu đó là câu ứng dụng rất nhiều lĩnh vực về sự không cân bằng, sự không hòa hợp giữa hai người chồng và vợ về tri thức về sức khỏe về kinh tế về xã hội vân vân nhưng ở đây trong chuyện thầm kín thì chúng ta vận dụng vào sự lệch pha cái sự không hòa hợp ở phương diện là tình dục vâng. hay là đời sống phòng the vâng mới chỉ nghe cái câu là chồng thấp mà lấy vợ cao như đôi đũa lệch so sao cho vừa thì à, bác sĩ đã đoán được là thu hà không phải chỉ nói theo cái à, thấp cao của toán học mà còn đề cập đến một nội dung đó chính là nội dung của chương trình chuyện thầm kín đêm nay chênh lệch nhu cầu tình dục ở người có tuổi. Và Thu Hà thì xin sửa lại một chút chút cái câu trên à, là vợ thấp mà lấy chồng cao như đôi đũa lệch so sao cho vừa à, để đúng với cái thực trạng bởi vì cái nhu cầu tình dục nhất là người trên 60 tuổi phụ nữ nhu cầu sẽ thấp hơn nam giới rất là nhiều phải không ạ bác sĩ vâng, Dông? Chính xác đúng như thế. Chúng ta biết rồi người phụ nữ ngoài 30 tuổi thì không còn xoan nữa như các cụ đã nói. Vâng. Nhưng mà về mặt khoa học ngoài 25 tuổi thì buồng trứng người phụ nữ bắt đầu lão hóa càng về gần cái giai đoạn tiền mãn kinh và tắt kinh thì rất nhiều rối loạn liên quan sức khỏe tình dục sức khỏe chung người phụ nữ giảm rất nhiều tất nhiên có một tỷ lệ rất thấp người ta nói là khoảng 20% phụ nữ hồi xuân giống như ngọn đèn trước khi tắt ấy, thì nó bùng lên một tí vâng. sau tắt mà chỉ một vài năm thôi còn vâng. đa phần đến 80 thậm chí 85% 9% người phụ nữ sau khi tắt kinh thì họ hoàn toàn muốn nghỉ hưu gọi là để yên cho ta ngủ ví dụ thế vâng, tức là nghỉ hưu à, hoàn toàn đúng không hoàn toàn nhưng mà nam giới vẫn có nhu cầu thậm chí cao hơn phụ nữ tại sao ạ nội tiết tố nam giới sau 30 sau 40 bắt đầu giảm nhưng họ giảm từ từ một năm một phần trăm một năm một phẩy sáu phần trăm hai phần trăm nhưng đến năm 60 70 vẫn còn tí tách tí tách tóm lại là cái nhu cầu đòi hỏi nam giới đó hoàn toàn chính đáng ngày xưa các cụ nói một câu là lúc nào mà đầu gối cắt không ra tí máu nữa thì người đàn ông thôi không hoạt động vâng và bác sĩ hồ bá giò có biết không ạ hàng ngày thì chương trình nhận được rất là nhiều các cái cuộc điện thoại gọi đến à, và có một cái thính giả đã gọi đến chương trình à, kể một cái câu chuyện như thế này ạ Tôi năm nay 68 tuổi, vợ tôi 66 tuổi thì tôi nói thật ra là cũng có đòi hỏi. Thế vợ tôi là cứ nói là như vậy là ông già còn dê Vâng, à, tình huống của thính giả này có lẽ là một trong một nghìn lẻ cái câu chuyện giờ khóc giờ cười đang diễn ra hàng ngày ở đâu đó xung quanh chúng ta. À, nó xuất phát từ một cái nhu cầu tình dục khác nhau của hai giới ở lứa tuổi ngoài 60. Tôi nghĩ thế này, cả 68 tuổi vẫn có nhu cầu, đó là chuyện bình thường. Và người vợ mà không có nhu cầu là hoàn toàn đúng thôi. Nhưng mà có một điều bây giờ nếu như gọi là kiềm chế thì không nên vì sức khỏe tình dục là gì? Là một trạng thái khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội trong hoạt động tình dục. Chứ không phải có cái gì ép buộc mà không có gì là không bình thường cả. Vâng. Nhưng có điều cây mới hoa nhà mới cánh trong quan hệ tình dục. Cả hai phải xác định là chúng ta quan hệ tình dục ngoài cái phương diện tình cảm, ngoài phương diện hạnh phúc thì cơ bản nhất là vì sức khỏe. Và vâng, thực tế là nhiều phụ nữ sau khi mãn kinh thì à, khi quan hệ thì đau rát, thành ra là sợ cái sinh hoạt tình dục. Vậy thì à, phải làm thế nào để mà cải thiện được cái tình trạng này thưa bác sĩ? Chúng ta biết là ở cái giai đoạn tiền mãn kinh người phụ nữ sẽ cảm giác ngại quan hệ ngại gần chồng người đàn ông thì phải có những cái bài bản tiếp cận những đối tượng đó nhưng mà họ lại cứ là vợ của mình quen thuộc rồi cứ thế như những lúc 20 hay 30 thế thành là bây giờ ờ, khi quan hệ như vậy thì người phụ nữ rất là ngại trước hết là người chồng hợp với người vợ mình đừng có vội vàng ngay cái bản nhạc dạo đầu ít nhất cũng phải từ 20 đến 30 phút và đối với người phụ nữ mình cũng phải tiếp nhận cái bản dạo nhạc đó Thế là nếu như người phụ nữ trong giai đoạn kéo dài nhạc dạo đầu rồi vẫn không đảm bảo thì người phụ nữ cần can thiệp hỗ trợ bằng những cái dung dịch Ờ, bôi trơn ví dụ như Durex chẳng hạn không. các kem bôi trơn thì hầu như không có tác dụng phụ là đây là một dung dịch ờ, nó không tạo ra mùi gì cả và nó tạo một độ trơn chỉ lưu ý là người phụ nữ cũng phải hợp tác với người chồng thì rất tuyệt vời. À, bác sĩ do này à, có một cái câu hỏi cũng hơi tế nhị một chút, tức là à. bác sĩ thì cũng đang thuộc cái đối tượng mà chúng ta đang nhắc tới trong chương trình à. À, chuyện thầm kín hôm nay. À, nhưng mà Thu Hà đoán là chắc là vợ chồng bác sĩ thì sẽ không rơi vào cái tình trạng lệch pha nhau đúng không ạ? À. À, à, bác sĩ có thể chia sẻ cái bí quyết được không ạ? Cái vấn đề này thì cũng không phải ờ, của riêng tôi và tôi cũng là tập hợp nhiều của người khác và trong ngành của chúng tôi vâng. và cũng tìm hiểu cả cuộc đời vâng. trên cơ sở khoa học bản chất của vấn đề thì mình khắc phục như thế nào trước hết về mặt sức khỏe chung là mình phải đảm bảo nếu có các bệnh mạng tính thì mình phải điều trị cố gắng để hạn chế phải dùng thuốc để nó giảm tối đa các tác dụng phụ của thuốc gây suy giảm tình dục còn đương nhiên theo tuổi tác cái sự giảm là tất yếu nhưng mình cố gắng để cho sự giảm đó đến chậm hơn đối với tần suất một tuần một lần hai tuần lần tháng là hoàn toàn hai vợ chồng hai vợ chồng thấy như thế là hạnh phúc hai vợ chồng thấy như thế là hòa hợp thì chúng ta thực hiện như nhau chứ không thể quy định là vợ chồng này phải một tuần ba lần không phải vâng. do điều kiện cụ thể sức khỏe của hai người do tình và dục của hai người mà vâng. có thể bao nhiêu nhưng có một vấn đề là phải duy trì thường xuyên không thể mà giã từ vũ khí được không thể cho nghỉ hưu được vâng. còn bao nhiêu là tùy từng cặp vợ chồng vâng. là thuận vợ thuận chồng thì biển dục cũng sẽ được lấp đầy và vâng, à, bí quyết quan trọng nhất vẫn là cái sự cởi mở trao đổi à, thẳng thắn với nhau để mà cùng tìm ra cái cách tốt nhất, tốt nhất à, ừ, hài hòa nhất để à, dắt giữa... tay nhau đến bờ vực ờ, yêu đương và vâng. vâng chắc hẳn những cái thông tin khoa học và cả những cái bí quyết của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hồ bá giao vừa rồi thì sẽ giúp thính giả của chương trình chuyện thầm kín giải quyết được cái tình trạng lệch pha của các cặp vợ chồng u 70 à, và thu hà cũng rất là hy vọng sau khi nghe chương trình này thì nhiều cặp sẽ hòa hợp ông còn sung sức sức bà chưa về già à, chứ không phải ông còn sung sức mà bà toàn về già nữa à, để mỗi sáng ra thì đôi ta lại ca một cái bài ca kết đoàn à, đúng à, thế bởi vì tình dục là món quà của thượng đế cho cuộc sống trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn Vâng, thưa bác sĩ Hồ Bá Do, trong lúc mà chúng ta trò chuyện những cái nội dung về tình trạng trái khoái nhau trong cái nhu cầu tình dục ở người có tuổi, à, thì tổ thư ký của chương trình cũng đang làm việc rất là khẩn trương để kết nối với thính giả. À, có thể nói là liên tiếp các cuộc điện thoại được gọi tới hai số máy của chương trình là 043 266 9595 và 043 266 9494. và không để các bạn chờ thêm nữa, à, xin kết nối cuộc điện thoại đầu tiên ạ. Alo, vâng, chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. Thính giả có câu hỏi như thế nào ạ? Vâng, ờ, tôi ờ, năm nay 76 ờ, tuổi. Vâng. Dạ. Mà trước thì tôi vẫn khỏe bình thường. Vâng. Báo cáo thật là mới lấy vợ trẻ nhưng mà đã có một cháu rồi. Năm nay cháu một 17 tháng rồi. 17 tháng. Nhưng, vâng. nhưng mà vừa rồi thì có một cái cơn đau bác sĩ chuẩn đoán là gút theo bác sĩ điều trị thuốc gút. Vâng. Thế vâng. bây giờ tự nhiên là nó xỉu luôn. Nên là tôi mong muốn là bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng thuốc gì cho vâng. cải đạo được. Ờ, như vậy là chúng tôi hiểu được cái tình trạng của anh rồi. Trước hết là vâng. <clears throat> anh 76 tuổi mà anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rất là chúc mừng anh. Hiện nay ấy, đối với chị và anh đúng là cái lệch pha rất lớn thôi vì điều kiện hoàn cảnh của mình mà thì vẫn vâng cố gắng khắc phục anh ạ. Nhưng có một điều bây giờ thế này sức khỏe của anh là anh mắc cái bệnh gút. Mà chúng ta biết là vâng. gút mà bác sĩ điều trị để hạ cái acid uric cho anh nhưng lại tác dụng phụ của nó là gây ED, rối loạn sự cương. Cho nên chúng tôi vẫn gọi đùa anh ạ, chân trái bị hút chân phải bị gút chân giữa very good đấy cho nên là cái tình trạng này là xảy ra đối với anh là hoàn toàn phù hợp với về mặt khoa học có một vấn đề thế này bây giờ anh phải chữa tích cực ấy cố gắng hạ Siric bằng thuốc thì nên hạn chế đi và anh dùng chế độ ăn để chỉnh lại để anh hạ được cái acid mà không phải dùng tới cochicin hoặc abrolon vì hai cái này là tác dụng phụ kinh khủng khiếp như tôi vừa nói vâng. thế thì một vâng, vâng. mặt dạ. khác nữa anh lại có thể nâng cao sức khỏe bằng các cái thực phẩm chức năng bằng các thức ăn tôi nói ví dụ giá đỗ mầm cải vân vân đấy là những cái để nâng cao cái sức khỏe nam giới cho mình mà cái vận động tập dục vô cùng quan trọng anh ạ vâng. bên cạnh bồi dưỡng thức vâng. ăn nha. À, nghĩa là trong trường hợp của thính giả thì thính giả phải hạn chế um, chữa hút bằng thuốc mà nên điều trị bằng các cái chế độ ăn uống ạ rất là cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình và chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo ạ alo Vâng, ờ, xin chào ờ, coi như vậy là chương trình với chào bác sĩ ạ. Dạ, vâng, vâng chuyện tâm kín xin vâng. chào, thính xin mời thính giả vâng, đặt vâng, câu hỏi vâng. về bác sĩ Giao ạ. Bác sĩ ơi, em ờ, hỏi bác sĩ này em năm nay 55 tuổi mà em cắt mất một quả thận rồi, cắt 4 năm nay mà sinh lý giờ nó kém lắm anh ạ. Hình như một tháng không hoạt động được một lần. Thế em cứ thỉnh thoảng em uống viên thuốc như thế này thì em hỏi bác sĩ xem có ảnh hưởng sức khỏe không? Vâng vâng. Của nó là còn vâng là AC tờ vi coi như vậy là gara thì liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe thế này không anh? À, anh anh dùng cái Viagra đấy phải không ạ? của hãng nào đi anh? Em xem cái mác là của Việt Nam mình thôi. Hàm lượng bao nhiêu mg? Dạ, thuốc này 50 mg anh. Vâng. Anh dùng một tối như vậy mấy viên? Một tuần này em à, dùng quay một nửa viên. Vâng. Nếu mà uống cái viên thuốc này nửa viên vào thì nó thật anh là sinh hoạt thì nó cũng được cỡ khoảng một vài phút chứ còn thì không có thì nó không lên được. Vâng, bây giờ tôi nói luôn với anh thế này nhé. Ờ, trước vâng. hết là cái cắt cái thận anh cắt lâu rồi và cái điều đó không liên quan gì cái chuyện này anh ạ. Còn riêng vâng. cái chức, chức năng tình dục anh em 55 tuổi mà vẫn còn hoạt động tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu còn anh hỗ trợ bằng cái Viagra của Việt Nam cũng được vâng. nhưng bây giờ nó giả thật nhiều chứ anh mua phải chuẩn còn 50 dạ, vâng, là liều thấp anh có thể dùng hai viên cũng được thành 100 mg với cái sức khỏe của anh anh không mắc bệnh tim mạch chứ không ạ em à, bị à, áp huyết cao à đấy đối với những người bị bệnh tim mạch nói chung và nói riêng là huyết áp cao thì anh hết sức lưu ý bởi vì tác vâng. dụng của Viagra là gây hạ huyết áp Đấy, anh uống hạ đáp, anh dùng cái Viagra là anh nó sẽ kết hợp luôn và gây tụt huyết áp nữa, cho nên là cấp cứu rất nguy hiểm. Cho nên tôi biết là anh vâng dùng rón rén 50 mg là đúng rồi. Liều là hơi thấp đối với anh vì anh nói chỉ một vài phút mà thì thấp cũng đúng vâng, thôi. Vâng, nhưng vì là anh có bệnh tăng huyết áp thì anh hết sức lưu ý, anh có thể uống 100 gram nhưng hết sức phải theo dõi. Nếu giả thiết mà cứ uống duy trì này thì liệu sau này nó sợ nó về cái sinh lý không anh? Không, không, không hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Nó tác dụng tại chỗ, ờ, nó đưa máu đến dụng cụ lao động của anh thôi thế không ảnh hưởng vâng, vâng, vâng, anh nhé vâng vâng, vâng, vâng cái sự bác sĩ và chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe vâng vâng vâng cảm ơn anh vâng, vâng vâng, vâng. vâng cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình ạ chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo ạ alo alo ạ Ừ, vâng, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Xin mời chị đặt câu hỏi với giáo sư Hồ Bá Giàu ạ. Chồng em bị bệnh uh, gan. Vâng. vâng. Bây giờ nó cũng chưa khỏi đâu nhưng mà nếu mà quan hệ tình dục thì nó có bị lây không bác sĩ? Vâng. Anh, anh năm nay bao tuổi? Năm nay năm tuổi. năm ạ. tuổi. Ờ, sơ gan là mức độ mấy? Mức độ 1 đến mức độ 2? Chưa đến nỗi nặng lắm. Tức là chưa phải đi điều trị nằm bệnh viện chứ phải không ạ? Mới điều trị ở ngoài thuốc nam thôi. À, thuốc nam, ừ, điều trị nam. Anh có uống rượu không? Uống, uống nhiều lắm. À, uống nhiều. Nhưng mà Có, có đến mức độ nghiện rượu không? Có nghiện ạ. À, nghiện rượu. Thế bây giờ tôi nói luôn, chị chỉ hỏi một cái ý là quan hệ tình dục có lây không cái gì? Vâng ạ. Vâng nếu nhưng anh có bị virus viêm gan B không? À, thì không bị bác ạ. À như vậy, người ta chỉ sợ là virus viêm gan B cũng có thể gây vâng viêm gan mạn và sơ gan và ung thư gan nhưng mà anh không bị viêm gan B thì như vậy chị không sợ lây theo quan hệ tình dục cho nên cái quan hệ tình dục với cái sơ gan là không lây gì cả cho anh chị mà chỉ vâng. sợ hai anh chị có hòa hợp để tác động lên đỉnh hay không mới là khó chị nhé vâng. vâng à, như là giáo sư do đã tư vấn thì chị có thể yên tâm là không bị viêm gan thì không sợ bị lây vâng rất là cảm ơn chị đã tham gia chương trình và chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo alo alo Vâng, à, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Em hỏi này ạ. Vâng. vâng. Cách năm sáu tháng này vâng. là sinh lý của tình dục là là, là có giảm. Vâng. 15 20 à, ngày thì nó có cái nhu cầu một lần. Như trước cách đây năm sáu tháng là đối với là nó năm bảy ngày là một lần nhưng mà bây giờ này là nó thừa thế và nó trình độ cứng cứng nó không được như trước năm vâng. nay anh bao tuổi ạ à? em năm nay năm ba thứ hai nữa là bây giờ chỉ được phút hai phút là ví dụ là quan hệ là là là, là vâng vâng xuất tinh sớm xuất tinh sớm vâng, vâng. Vâng. thì em muốn hỏi là có những nguyên nhân gì nó dẫn chứng đến là cái cái, cái, đó hoặc, ờ, hoặc không là Thế này anh ạ, dạ. bây giờ nếu anh nguyên nhân gì thì phải khám trực tiếp để khám tổng thể để xem anh có những bệnh tật đi kèm theo các bệnh mạng tính cũng là nguy cơ để tụt giảm sức khỏe tình dục. Thế rồi các bệnh chuyển hóa, ví dụ rối loạn chuyển hóa mỡ, cholesterol tăng cao hoặc ví dụ thế, hoặc là tăng huyết áp, Ừ. hoặc là uống các cái thuốc các bệnh mạng tính đều gây suy giảm sức khỏe tình dục hoặc uống bia rượu hoặc là mình ăn các cái thức ăn chiên rán nhiều quá vân vân tất cả những điều đó đều có nguy cơ anh ạ anh vâng, nhé. như là trong trường hợp mà giáo sư Do có tư vấn thì anh nên đi kiểm tra sức khỏe để mà tầm soát các cái bệnh mạng tính của anh. Rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chúng tôi xin mời kết nối cuộn điện thoại tiếp theo. Alo. Tôi ở Thái Bình, tôi năm nay 56 tuổi ạ. Vâng. Tôi ờ, tiền sử là có bệnh tiểu đường ờ, nay là 12 năm rồi. Vâng. vâng. Thế là bây giờ là cái uh, quan hệ tình dục cái đường sinh lý nó cũng kém. chỉ uh, nhờ với chương trình với giáo sư Tiến để dạ, vâng. tư vấn cho chồng con uống đưa hỗ trợ được cái thuốc gì vâng xin hỏi là anh có nói là cái ờ, sức khỏe tình dục của anh kém thì cụ thể cái thời gian khởi động ấy có lâu không ạ khoảng uh, 15 20 phút. Vâng. À, thế này anh ạ, đối với 56 tuổi mà tiểu đường 12 năm mà anh vẫn đang dùng thuốc hạ tiểu đường chứ phải không ạ? ngày nào cũng ờ, dùng ờ, bác sĩ theo đơn của vâng vâng vâng vâng vâng như vậy mà đến bây giờ anh vẫn duy trì quan hệ tình dục như vậy là cũng là tốt rồi đây anh ạ <laughs> thứ nhất là với cái tuổi anh đã tụt giảm các cái suy giảm về tình dục đã đành rồi và đặc biệt là đối với bệnh đái tháo đường vâng, bệnh vâng. đái tháo đường là kẻ giết người thầm lặng nó hủy hoại toàn bộ các cái cơ quan vâng. trong chúng ta và đặc biệt là tới chức năng tình dục khi anh đã bị 12 năm rồi mà vẫn anh còn nhúc nhắc quan hệ tình dục với vợ như vậy là tôi chúc mừng anh. Tất nhiên là không thể hài hòa thỏa mãn như ngày xưa. Bây giờ cái dạo nhạc của anh, dạo đầu của anh phải từ từ, phải 30 phút sau. Kể cả hợp lực cả cả chị tác động của anh nữa, chứ không chỉ mỗi mình anh chủ động đâu và nhiều khi chị và anh đều chủ động cả hai chúng ta đều chủ động à, thế là riêng các thuốc thì vì là hạ đường huyết anh phải uống thế bây giờ anh phải dùng các biện pháp khác ngoài cái uống thuốc duy trì theo đơn bác sĩ thế anh vâng. có thể là tập thể dục Đúng không ạ? Anh có thể là uống các thực phẩm chức năng khác và anh cứ kiểm soát lượng đường trong máu mà có thể hợp tác với bác sĩ để có thể anh giảm bớt từ từ các thuốc hạ đường huyết, thuốc tây vâng. bằng các thực phẩm chức năng nhưng phải được kiểm soát và sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên ngành thế thì anh vâng. bằng cách đó anh mới trở lại vị trí có thể là khả dĩ hơn chứ anh không thể bỏ thuốc tay được mà phải vâng. thay từ từ còn bao giờ thay được là phụ thuộc tình trạng đáp ứng của anh vâng Đấy. vâng thế là trong trường hợp này thì quan trọng nhất là vẫn phải chữa cái tiểu đường à, vâng, vâng rất là cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình và chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo ạ alo chuyện thầm kín xin nghe ạ vâng xin chào uh, chương trình tôi hôm nay là 95 tuổi rồi 95 Đấy. tuổi ạ vâng ạ quan hệ mỗi một một tuần ờ, ba lần một tuần ba lần ạ vâng thế ảnh hưởng gì sức khỏe hay không ạ à? vâng xin hỏi một chút ạ à, vợ bác năm nay bao nhiêu tuổi ạ 90 mươi ừ tuổi. Thính giả này là 95 và vợ 90. 90 mà à. vẫn sinh hoạt một tuần 3 lần. <laughs> à, bây giờ tôi hỏi bác thêm bác uh, sinh hoạt là như thế nào? Bác có xuất tinh không? Có. Ừ, có xuất tinh. Mà hai bác không có bệnh gì mạng tính chứ phải không ạ? Không. À, thế thì nếu điều đó là có thật bác nhá ờ, tôi à. tin bác nếu là có thật thì chương trình rất chúc mừng bác ở ờ, cái đầu chín <laughs> mà hai bác còn thế này là rất chúc mừng bác mà có thể nói là thế này bác ạ lần đầu tiên là em nghe được trường hợp mà em xin bái phục bác Vâng. vâng. Còn phụ nữ Mỹ người ta 80 tuổi vẫn hoạt động tình dục. Thì bác ngoài 90 là ở Việt Nam thì cũng là em xin ngả mũ kính chào bác. Vâng. <laughs> Tức là bác à, còn bác duy trì được bác duy trì được mà không ảnh hưởng sức khỏe thì bác nên duy trì không sao cả bác ạ. Bác nhá, rất vâng. tốt đấy. À, chương trình rất là chúc mừng bác và vâng. à, cũng mong là bác à, tiếp tục duy trì được cái phong độ nếu như là thấy không à, mệt tức là không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe thì à, vâng, cũng mong là hai bác à, tiếp tục à, duy trì và chắc là à, các biên tập viên của chương trình là sẽ phải nối lại điện thoại với bác để hỏi xem là cái kinh nghiệm của bác như thế nào đấy ạ. Vâng và lúc này các cái cuộc điện thoại à, liên tục à, tiếp nối ạ. Chúng tôi xin mời dạ. kết nối cuộc điện thoại tiếp theo Alo. Dạ, chào chị, dạ, chào chương trình ạ. À, vâng, chương trình à, chuyện thầm kín xin chào bạn. Bạn có câu hỏi như dạ. thế nào ạ? Dạ, cho em hỏi là chị sao trong giấc ngủ của em là ban đêm nó nó, nó hay cái cái xuất tinh bình thường vậy? À. Vâng. À, dạ, em cho em hỏi là bây giờ bác sĩ tư vấn giúp cho em. Vâng, bạn có hỏi là bạn à, khi mà ngủ thì hay bị xuất tinh. Dạ dạ. À, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi Vâng, xin hỏi là bạn có vợ chưa? Chưa chị. Vâng. À, chưa có gia đình. Dạ. Thế nhưng mà cái dạ. cái trường hợp mà bị xuất tinh ngoài ý muốn như vậy thì có thường xuyên xảy ra không hả bạn? Dạ, thường xuyên vậy tuần có khi hai lần ấy. Mà, vâng, à, vâng, vâng, dạ. vâng. vâng, thì xin ờ, mời à, tôi, bác tôi sĩ hỏi tư vấn. kỹ thêm anh một anh phải phân biệt là mộng tinh và di tinh anh nhé. Khi anh xuất tinh như vậy trong giấc mơ anh xuất tinh hay là anh xuất tinh rồi mà không biết? sinh rồi mà không biết bác sĩ tức là không có mơ đến một người dạ, con dạ. gái nào đó đúng không dạ à. dạ mà như có vậy... khi cũng có nhưng mà có khi cũng có nhưng mà đôi lúc là phần lớn là là xuất tinh không biết vâng vâng không nói thế dạ. này nếu xuất tinh không biết mà không mơ với phụ nữ mà xuất tinh thì người ta gọi là di tinh anh ạ dạ còn mộng dạ. tinh là chuyện bình thường anh nghĩ về người yêu anh nghĩ một cô gái đẹp nào đó hoặc có khi là một cô gái anh không hề quen nhưng mà đối với giấc ngủ thì như vậy là mộng tinh mộng tinh là bình dạ. thường dạ. nhưng di tinh là bệnh lý anh phải phải đi khám tổng thể một tí để xem sức khỏe của anh và đặc biệt là chức năng sinh dục của anh nhé bởi vì dạ. cái này là ta còn xem để xem các mức độ khác tóm lại là anh phải đi khám chuyên khoa về thần kinh anh vâng. nhé à, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và chúc bạn là sẽ sớm cải dạ thiện vâng. được cái tình hình của mình nhé dạ yeah. cho con hỏi thêm một vấn đề nữa là là con cái bao bao quy đầu của con là nó nó bình thường là ví dụ con không cương cứng là con con uh, con tụt ra được nhưng mà mà mà cứ lúc cương cứng thì con tụt không được là bao quy đầu cái này có ảnh hưởng gì không bác? À không thế này anh anh là bị như vậy là bao quy đầu anh dài nó gọi là paraphimosis tức dạ. là nó anh bình thường anh vuốt tất cả ngược lên được không lúc bình thường á? Dạ bình thường dạ được. À bình thường được nhưng mà khi dạ. cương cứng lên thì không vuốt được cái gì? dạ dạ và vâng, không điều đó thì lúc bình thường anh vuốt được thì không sợ anh ờ, vệ dạ. sinh sạch sẽ để mình tránh khỏi cái viêm nhiễm hoặc là dạ. cái ung thư dương vật lâu này chứ còn anh vuốt được dạ. thì hoàn toàn bình thường anh ạ nhé Thế nhưng mà dạ, nếu dạ. mà trường hợp mà thính giả mà có ừ. muốn ừ. cải thiện thì có cái biện pháp nào không thưa bác sĩ cải thiện cái chuyện đó thì người ta có thể kể, gọi là rạch rạch ra còn nhưng mà còn lúc nó cương lên mà vẫn không ảnh hưởng gì thì thôi vì lúc bình thường vẫn vuốt hết toàn bộ thì không cần can thiệp vâng. anh nhé à, bạn đã nghe rõ tư vấn của bác sĩ rồi đúng không Dạ dạ. Vâng, rất là cảm ơn bạn và bạn à, cũng à, thu xếp đi khám sức khỏe để đảm bảo cái sức khỏe của mình. À, chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Alo vợ. Vâng à, vâng, chuyện vâng. thâm kín xin nghe ạ. Dạ vâng, em uh, chị Trần Lân Dình ạ. Rồi, chào vâng. chương trình, chào bạn. Dạ vâng, cứ mỗi lần uh, quan hệ tình dục của chồng xong vậy sao mà cái chân phải của em hiện được cái tê tê và nó nhức nhức nhức nhức ạ. À. Chân phải á. Vâng. Ừ. Tức là nó, sau khi nó... quan hệ xong thì chân phải tê. Vâng, nó bị nhức từ chỗ đoạn mông xuống hẳn ờ, đến chân luôn ạ. Thế và tình trạng đấy xuất hiện có thường xuyên không bạn? Ừ, coi như thường xuyên ạ, ngày, ờ, lúc nào cũng quan hệ mà bị ạ. Cho hỏi là bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 32 tuổi rồi. Vâng, trường yeah. Dạ. hợp này của thính giả 32 tuổi, vâng, tức là vâng. cái tình trạng thì chắc là bác sĩ đã nghe vâng, rõ vâng, rồi nghe đúng không ạ? Thế này Xin nhá anh thường xuyên có một tình trạng như thế thì anh nên đi khám bệnh ở cái khoa cơ xương khớp bây giờ cái tình trạng thoái hóa cột sống thắt lưng sớm ở người tuổi trẻ có thể là anh vẫn đau mỏi và nó có những cái dấu hiệu thoái hóa cái cột sống thắt lưng và à. sau khi cái lúc mà anh quan hệ tình dục sau cái cực khoái xong rồi thì cơ quan thần kinh ở khu vực đó nó bị ừ, gọi là kích thích toàn bộ thì nó à. có vâng. thể nó kích thích nó tác động một cái sợi dây nào đó ví dụ thần kinh hông to cái chạy dài từ nửa mông xuống nửa đùi xuống chân đấy hoặc là nó chèn vào dân kinh trong to nhưng vấn đề là sau cái hoạt động dục thì nó khởi động toàn bộ những cái co những cơn co cơ đó tóm lại anh nên đi kiểm tra một cách tổng thể về hệ cơ xương khớp ở cái thần kinh xương khớp anh nhé vâng. vâng. Bác dạ, sĩ dạ. đã tư vấn khá là rõ ràng rồi trong trường hợp của bạn thì nên đi kiểm tra về cơ xương khớp và các cái vấn đề về thần kinh. Rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình và chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo. Alo. Vâng, chào ờ, chương trình. Vâng, vâng chương trình chuyện tâm kín ờ, xin chào ở khán giả. Nguyên, tôi năm nay 59 tuổi. Vâng. vâng. Tôi xin bác sĩ tư vấn ờ, về cái bệnh của tôi nè. Bệnh như thế nào ạ? À? là nó cứ hai à, sinh hoạt thế là nó cứ tức. Vâng. Và cái đầu dương việt nó cứ tức rát rát nên là người ta phải cầm ớt cầm dầu hổ đi giải cho bôi vào nhưng mà xà vào thế này không rát. Vâng. vâng. Tôi đi khám ở Hồng Ngọc này, Việt Đức này rồi thì 91 để đa khoa Thái Nguyên nhưng mà cũng không ra bệnh. Tôi vâng. xin uh, Ờ, bác uh, sĩ cho tôi lời khuyên khám ở đâu và điều trị như thế nào ạ? Vâng. Bây giờ tôi nói nếu mà gặp trực tiếp bác thì ờ, sẽ chính xác hơn. Nhưng vâng. bây giờ vâng. cái cái buốt cái rát ở đầu dương vật trước khi quan hệ hay là sau khi quan hệ tình dục ạ? Vâng, nó chỉ có tức như kiểu ai bóp vào hai hạt và cái đầu dương vật thì nó cứ tức như thế thôi. Vâng. Còn mọi cái sinh hoạt thì nó bình thường anh vâng, bác sĩ vâng. ạ. Vâng. Đấy chính đó là cái một cái rối loạn thần kinh chức năng mà nó kích thích ở cái vùng xương chậu thì dạ cái vâng. này là cái khoa thần kinh sẽ điều trị cho bác thì cái này bác phải đi khám thêm ở cái, cái không phải là vấn đề xương khớp nữa mà vấn đề thần kinh thưa bác sĩ là khám ở đâu ạ à? bác khám ở bệnh viện nào cũng có hết à về bệnh viện đa khoa Thái Nguyên? Tôi tiêm nhiều thuốc ờ, kháng sinh lắm nhưng nó cũng không khỏi bác sĩ ạ. À. Không, không, đây không phải là vấn đề nhiễm viêm nhiễm mà bác dùng kháng sinh cho nên không khỏi là là đúng rồi. Vâng, bác phải đi kiểm tra để bác sĩ chuyên khoa chỉ định thuốc và chỉ định cái cách điều trị cho bác ạ, chứ bác không tự điều trị được đâu ạ. Vâng, cảm vâng. ơn ờ, chương trình và cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng. Xin chúc chương trình luôn ờ, vui khỏe. Vâng. vâng. cũng cảm ơn bác và chúc bác cũng luôn mạnh khỏe ạ. Và chúng tôi xin mời kết nối của điện thoại tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Xin chào chương trình, chào giáo sư. Vâng, chào anh. Tôi là ở Thái Bình. Vâng. Năm nay năm hai năm hai tuổi rồi. Anh Và có vấn đề gì ạ? Tôi à, cảm thấy từ ngày ly hôn tức là hơn 5 năm nay rồi mà tôi bị tiểu đường. Vâng. Hơn 9 năm rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ mà tôi cảm thấy ham muốn tình dục thì nó không còn nữa. À, giáo sư cùng chương trình có thể giúp cho tôi được cái, cách nào đó hoặc hoặc là ví dụ như là không, uống thuốc gì đó mà để không không không ảnh hưởng đến tiểu đường mà làm cho nó vâng. triệt phái. Vâng. vâng tiểu đường mấy năm? Dạ 9 năm. Tiểu đường 9 năm rồi. Vâng. Và nhưng mà Bây tôi đang thắc mắc vợ, là anh chưa? anh anh đang muốn là dùng thuốc để giảm cái khả năng tình dục của mình ấy ạ. Vâng. Nhưng mà nó nó không ảnh hưởng gì đến đến đến đến tiểu đường đúng không? Dạ vâng, Thế nhưng đúng, mà đúng, đúng. nhưng mà anh vừa nói ấy, thì là cũng hơi có mâu thuẫn một chút là anh cũng là không còn cái ham muốn đấy nữa thì sao lại phải uống à. thuốc để cho nó giảm ạ? À? Tức là cho mình khỏi phải phải vương vấn về cái tư tưởng ấy. Thế như bản thân anh thì anh có thấy vương vấn nữa không? Cũng không không không không không vương vấn gì nhiều lắm. Thế thì cái quan trọng là anh thôi, sao lại phải cần các biện pháp để can thiệp ạ? À? tôi lại muốn can thiệp bởi vì tôi uống thuốc tiểu đường nên là cũng phải hỏi giáo sư có chuyên môn để biết đường nếu như nếu như mà cứ như thế này ở tuổi này thì có thể là một vài ba năm nữa thì không cần can thiệp bằng thuốc có được không? Vâng, Hay vâng, là... vâng, vâng. vâng. Về cái bệnh dạ vâng. tiểu đường của anh thì anh vừa tập thể dục vừa chế độ ăn uống và các vâng. thuốc hạ tiểu đường để duy trì cái lượng đường cho phép. Thế thì điều đó là anh phải duy trì suốt rồi. Thế còn riêng liên quan tình dục thì các thuốc chữa tiểu đường hoặc ngay bệnh tiểu đường thì cũng gây suy giảm sức khỏe tình dục. Anh không cần phải giảm thì nó cũng sẽ giảm, theo thời gian nó sẽ vâng. giảm. Và bản vâng. thân anh không quan hệ dục thì cái cơ chế kế hoạch sản xuất lượng tinh trùng của một cơ thể con người chúng ta nó còn liên quan tới cái nhu cầu nữa tóm lại là không phải chi thì nó không thu nữa cho nên sẽ sẽ từ từ cái cơ quan sản xuất tinh trùng nó sẽ giảm bớt theo kế hoạch Vâng. Anh yên tâm đi, à. anh nhé, không phải tác động đâu. Còn đương nhiên nếu cần thì có thể được nhưng không cần thiết. <laughs> Vâng, thế là Vâng, nếu mà vâng, anh muốn tăng nhu cầu lên thì vâng, mới khó chứ còn nếu mà để giảm, thì giảm chắc mình. là <laughs> đơn giản thôi đúng không ạ? À. Tất cả là do mình thôi đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chúng tôi xin mời kết nối cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo. Alo, dạ xin chào bác sĩ ạ. Vâng. Tôi năm nay tôi năm ba tuổi rồi, tôi ừ, có chuyện muốn hỏi bác sĩ là ừ, tôi bây giờ cứ buồn hai gai bàn chân bị đầu gối thế mà mỗi lần buồn như thế là suy nghĩ tôi đòi hỏi xin hỏi bác sĩ là tôi như thế là bị bệnh sao hay là nó như vậy ạ năm ba tuổi mà chị buồn hai gan bàn chân à vâng bị buồn đầu gối buồn đầu gối nó có đau đầu gối không nhức đầu gối không không ạ nó buồn như người ta cù ấy ừ, nó ừ. đau nó nhức thì lại dễ chịu hơn ạ à. thế và mỗi lần như thế thì chị lại có nhu cầu sinh hoạt tình dục ấy ạ vâng ạ vâng à, chị năm ba tuổi chồng chị bao nhiêu chồng tôi 60 ạ 60 không hiểu là cái mức độ như thế thì xuất hiện một tuần mấy lần? Tôi dạ. bị từ năm 19 tuổi đến bây giờ. 19 tuổi bây giờ. Nhưng mà cái mức độ xuất hiện ấy ạ? Một tuần mấy lần ạ? Mức độ xuất hiện thì cứ khi nào tôi nhàn hạ là tôi bị, còn khi nào tôi vất vả thì tôi không bị. Vâng, vâng, vâng. Đấy, vâng, vâng <laughs> đấy là rối loạn thần kinh chức năng chị ạ. Nó à, gọi là à. thần kinh chức năng mà chị có đi khám thì không thể phát hiện ra bệnh gì đâu. À, rối loạn à. thần vâng. kinh chức năng mà vấn đề là quyết tâm một cái bản bản lĩnh của con người chế ngự cái tâm của chị chế ngự chị nghĩ tới cái đó thì chị để hưng phấn thế thì cái điều đó là điều cũng hiếm gặp đấy chị ạ cũng có nhưng mà hiếm gặp nhưng mà cũng không sao cả chị hoàn toàn bản lĩnh của chị à, chị vất vả thì không nói nhưng mà chả ai muốn vất vả ngay càng ít việc đi thì chị làm vâng những việc khác nó khuây đi và chỉ cố gắng để ông chồng theo kịp chị còn nếu ông chồng cũng theo kịp chị thì quá tuyệt vời chị nhé vâng. lúc cần là có khi muốn là được mà nhé Xin hỏi thêm bác sĩ như này này, tôi bị từ năm 19 tuổi. Vâng. Ờ, mà tôi vẫn theo dõi từ ngày đấy đến giờ, cứ khi nào tôi nhàn rỗi tôi bị vậy. Vâng. Cho đến năm 52 ờ, tuổi thì là tôi sạch kinh. Vâng. Thì tôi cứ nghĩ là tôi hết nhưng mà bây giờ tôi vẫn vẫn vâng. hết. Không sao cả, vì cái này là cơ chế thần kinh chị ạ, nó không liên quan đến nội tiết về về, về <laughs> nội tiết tố. Vâng. Mà cái này liên quan thần kinh của chị thì có hạch giao cảm nó đó, nó có tác động cái đó thì cái này chị chế ngự được mà nhé. Vâng ừ, à, ừ, ừ, vâng, như là bác sĩ do có tư vấn thì ờ, cái này hoàn toàn là phụ thuộc vào cái tinh thần, cái ý chí quyết tâm của chị. À, nếu như là chị có chị cảm thấy là cái nhu cầu tình dục quá nhiều thì cái lúc mà buồn gan bàn chân đó chị có thể tìm một cái việc gì khác chị làm thì nó sẽ quên cái cảm giác đó đi ạ. Rất là cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Vâng, các bạn thân mến, 30 phút của chương trình trôi qua thật nhanh, à, vẫn còn rất nhiều câu hỏi của thính giả mà chúng tôi chưa giải đáp được. À, xin hẹn các bạn đến tuần sau. À, các bạn có thể đăng ký trước câu hỏi bằng cách gọi điện đến số máy 043 266 9595 vào các ngày trong tuần từ lúc 8 giờ đến 18 giờ. Biên tập viên của chương trình sẽ lưu và gọi lại vào lúc 18 giờ đến 19 giờ ngày thứ năm hàng tuần để chuyên gia trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Đến đây Thu Hà và Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Giao Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.